Ok và trước khi móc start thì các bạn cần phải lưu ý gì vì đây là cái start mà nó đã được lúc sẵn rồi cho nên là các bạn cần phải vệ sinh thì cái vệ sinh này cũng khá là đơn giản thôi chúng ta lấy cái khăn khăn giấy á, khăn khô á, thì chúng ta có thể lau lau qua các cái đầu của cái start này tại vì cái, cái đầu này nó đều có bôi dầu lúp hết rồi chúng ta lau cho sạch sau khi lau sạch rồi chúng ta để vào trên một cái mặt phẳng để test cái độ vân mình kiểm tra cho được nó bị cong hay là bị vân không để mình uốn lại cho nó thẳng để uốn thì chúng ta cũng có thể sử dụng à, hai cái hai cái này là hai cái ống tim chúng ta có thể bẻ cho nó cầm không cho nó đều let her know, or let her ok như vậy là tạm ổn rồi vì cái này không phải là một dòng step xịn trà sò cho lắm cho nên là các bạn cần rất là khó để mà có được cái bộ step hoàn hảo nếu mà các bạn muốn ngon hơn thì các bạn nên đầu tư một cái bộ step xịn thì lúc đó khi mà mình cân thì nó sẽ thẳng hơn và ngon hơn rất là nhiều à, tuy nhiên thì đây là cái bộ step nó được tặng kèm thôi cho nên là các bạn cũng không cần thiết là phải cân cho thật chuẩn miễn sao mình thấy chấp nhận được là được à, một cái nữa là những cái step này nó đã đều cắt chân hết rồi tức là nó không còn thừa cái chân thừa ra rồi chúng ta không cần phải cắt mà nó đã có cắt sẵn đó, bây giờ chúng ta sẽ lúc thêm một ít dầu vào trong những cái phần mà nó đang cần à, đang còn thiếu do những cái à, step này hồi nãy là mình đã có gỡ ra mình chùi hết rồi cho nên là mình cần phải lại về cách lúc các step này thì mình đã có làm video hướng dẫn rồi thì các bạn có thể xem lại còn bây giờ thì mình chỉ cần việc lúc và lắp đồ thôi vì những cái step ở phía trong những cái à, stem này thì nó đã có lúc sẵn rồi cho nên là chúng ta chỉ cần lúc cái thân thôi chứ còn những cái stem hay là những cái housing thì à, nhà sản xuất đã có lúc sẵn rồi nếu như mà start của anh em đã cân sẵn rồi thì chúng ta không cần phải dùng holy mod tức là dùng cái mod mà mình dán penet vào trong những cái lỗ của stem á thì mình sẽ không dùng cái đó nữa tại vì nếu như mà start đã khá là cân bằng rồi còn nếu như mà chúng ta không thể cân thẳng được thì chúng ta mới sử dụng cái dán Bennett đó thì nếu như mà các bạn à, muốn biết dán Bennett như thế nào thì mình sẽ có để link cái phần mình mót uh, ờ, ngày xưa mà mình mót cái step mà mình dán benet á do cái step của nó quá là dởm đi cho nên là mình bắt buộc phải dùng benet chứ không thể nào mà cân thẳng nổi rồi ok những cái thằng mà đã cân sẵn này rồi thì mình cũng sẽ bôi thêm một ít nữa Ok như vậy là mình đã móc xong cái phần start Bây giờ chúng ta sẽ gắn start lên test lại một lần nữa nha Sau khi mình đã móc xong rồi thì cái start của nó cực kỳ là chắc chắn và không còn hiện tượng vinh quá nhiều hay là nghe tiếng lọc sọc nữa Đó. rất là ngon nó mặc dù là cái start này nó vẫn còn hơi khập khiễng nhưng mà nói chung thì nó đã khá là cân bằng rồi à, khi mình gõ nó không còn cái tiếng lọc sóng nữa như vậy là rất là ngon rồi rồi cái start cuối cùng thì ngon rồi chúng ta không cần phải móc gì thêm riêng cái space này thì do mình đang sử dụng space SA cho nên là nghe tiếng của nó nghe kêu rất là to vì uh, dòng SA thì sẽ cho cái tiếng khi mà chạm đáy thì nó sẽ kêu thình thịch rất là to kiểu dạng giống như là một cái trống vậy còn những cái space khác như là Cherry thì cho tiếng khá là nhỏ còn à, OEM thì nó sẽ là trung bình đây mình thử gắn cái stab của thằng OEM à, nhé cái space của thằng OEM nhé Đó. nghe tiếng của nó nghe thon hơn rất là nhiều so với tiếng của space của SA SA à, nghe tiếng của nó rất là đầm và to Ok bây giờ mình sẽ chọn cái loại switch nào đó mà để lắp vừa với em này thì với tiêu chí là một cái bộ kit giá rẻ thì chúng ta sẽ sử dụng đến một cái loại switch rất là ngon đó là switch G-Wick để mình cho các bạn xem nha. Ok và đó chính là cái dòng à, switch màu vàng đây là dòng switch của thằng G-Wick thằng G-Wick này thì nó đưa ra một cái dòng switch à, khá là ngon à, với cái giá tiền cũng nó là cực kỳ mềm với giá khoảng tầm 5.000 thôi mà chúng ta sẽ có một cái dòng switch với cái độ hoàn thiện khá là tốt đó. và nó sẽ được lúp sẵn từ nhà máy luôn đây là một trong những lý do vì sao mà mình chọn con switch này tại vì đối với anh em ờ, không có thời gian lúp thì ờ, đây là một trong những cái giải pháp mà tiết kiệm chi phí cũng như là thời gian nhất à, tất nhiên thì nó sẽ không bằng được những con switch đắt tiền khác rồi nhưng mà đối với những anh em mà đang xài switch Line thì đây có lẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt và switch này có màu vàng lực nhấn của nó là khoảng 67 gram tức là nó sẽ nặng hơn red switch nhé và nó sẽ có đế màu đục giúp cho led xuyên qua tốt hơn và rất thích hợp với những cái bộ kit mà có led RGB như thế này bây giờ mình sẽ thay cái switch này vô à còn một cái nữa là cái switch này cũng có 5 chân luôn à, một trong những cái mà mình thấy nó cũng khá là hay tại vì 5 chân thì sẽ giúp cho cái switch nó ổn định hơn rất là nhiều Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp những cái dòng à, switch của thằng Zwift này vào BBC Và tất nhiên là mình sẽ chưa khoan vội à, các cái ốc vào mà mình sẽ lắp trước Tại vì à, nếu lỡ như có vấn đề gì xảy ra thì mình vẫn còn có thể mở ra, mình làm lại được Hoặc là mình kiểm tra lại một lần cuối rồi mình hãng khoan ốc Tại vì cái này nó sụp áp cho nên nó cũng khá là dễ dàng money I be making, I'ma burn them them. I'ma murk them. If they playing with this fire, I'ma burn them. Murder, it's a murder. Disrespect is... Ok, như vậy là mình đã lắp xong cái switch lên trên à, bộ bàn phím này rồi. Và trước khi lắp keycap vào thì chúng ta nên mở lên, mở bàn phím lên và test lại một lần nữa. Xem thử coi là cái tất cả các dòng switch này đã nhận hay chưa. Đó. Và chúng ta chỉ để chế độ này chúng ta test thôi. nếu như chúng ta nhìn thấy có một nút nào đó có vấn đề thì chúng ta sẽ móc lên có thể là khi chúng ta lắp xuống thì cái chân của nó bị cong như thế này và nó sẽ không có nhận phím đó ta mở lên và lại chỉnh lại cái chân rồi lắp lại thôi rất là đơn giản Ok, như vậy là tất cả phím đều hoạt động tốt và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đó phần lắp keycap vào chai này. Rồi để lắp cho cái bộ bàn phím này thì mình sẽ sử dụng cái bộ keycap đó là bộ keycap Honeybee. Với cái bộ keycap này thì nó vẫn có thể hỗ trợ được layout 84 đó, như cái bộ mình đang như cái bàn phím mình đang xài và nó có rất là nhiều nút khá là đẹp và cũng như là chất lượng cũng rất là tương xứng với lại cái giá tiền thì cái bộ này thì nó chỉ dưới khoảng chưa đến 500 ngàn thôi nhưng mà nó là chuẩn FDA và có chất lượng là PPT rất là đẹp mình sẽ thử lấy ra một vài nút cho các bạn xem ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đó là nó sẽ có tới hai nút space có rất là nhiều nút có cái ký hiệu cực kỳ là dễ thương và cái chất lượng của nó thì sẽ là PPT và in sẽ là in đai sub thôi chứ không phải là in à, double shot tại vì cái giá thành của nó cũng khá là rẻ nữa tuy nhiên thì với cái, cái mục tiêu của mình đó là build một cái kit mà giá thành à, vừa phải nhưng mà chất lượng cũng ok thì đây sẽ là một lựa chọn khá là ngon đó các bạn nhìn này cái chất lượng của nó đúc được khá là dày và cái chất lượng in cũng không hề kém cạnh đó. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái bộ này Ok như các bạn đã thấy thì cái con này nó có một số nút là nó sẽ không có giống cái tiêu chuẩn bình thường Ví dụ như là nút Antelat bên phải đây thì nó sẽ nhỏ hơn Cũng như là nút Shift nữa Vì vậy chúng ta sẽ cần những cái bộ mà nó có hỗ trợ những cái nút lạ như vậy Ví dụ như là nút Shift ngắn đây Shift này là Shift à, 2U này Shift này là Shift 1.75 này Những cái bộ 84 à, hay là 68 thì thường sẽ là sử dụng Shift 1.75 175 nhé 75U đó. đó với những cái Shift như thế này thì nó mới gắn vừa vào cái chỗ này được còn nếu không thì chúng ta sẽ bị à, thừa và sẽ không thể nào gắn vừa được Ok như vậy là mình đã lắp xong cái bộ key cáp lên chiếc bàn phím Như các bạn thấy thì với cái bộ key cáp màu trắng vàng như thế này thì nó rất hợp với những chiếc bàn phím có cây màu trắng như thế này và các bạn lưu ý là với cái layout thứ tư thì chúng ta sẽ có một cái hàng bên ngoài này cái hàng này không phải là bộ bàn phím nào cũng lắp được nhé tuy nhiên chuẩn SDA, SDA hoặc là chuẩn DSI thì nó dễ lắp hơn tại vì chúng ta có thể thay đổi bất kỳ hàng nào mà không lo lắng về cái sợ độ cao chênh lệch với cái chuẩn XDA như thế này thì các bạn yên tâm là khi chúng ta gõ thì cái tiếng nó thoát ra cũng khá là nhỏ không giống như là tiếng của thằng SA thì nó sẽ khá là to rồi bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn chiêm ngưỡng cái thành quả nhé Sau khi mà mình đã lắp bộ cái cáp này lên Bây giờ mình sẽ test tiếng gõ cho các anh em xem Ok thì như các anh em thấy đấy thì mặc dù là mình đã sử dụng đó là kỳ cáp không có xuyên led Tuy nhiên thì à, như các bạn nhìn thì nó led vẫn rất là sáng và rực rỡ Con này có khá là nhiều chế độ đèn led nha các bạn Với cái kit này thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh các cái à, hệ thống đèn led của em này cũng như là có thể tùy chỉnh nút bấm đó như các bạn nhìn thấy đây rất là đẹp rất là nhiều chế độ luôn Ok mình đã mưa cái mic của mình hướng về chiếc bàn phím rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem về cái cái cáp XDA này thì nó sẽ cho cái cảm giác gõ nó mượt hơn và cũng như là sẽ nhanh hơn nhiều so với những cái chuẩn khác như vậy các bạn đã nghe thì tiếng gõ của em này rồi đó thì nó cực kỳ là chắc và cái tiếng của nó rất là trầm không bị ờ, to và đanh à, riêng cái con ờ, g này thì nó lúc sẵn rồi cho nên khi mình bấm thì cái cảm giác của nó rất là mượt so với tầm giá thì khó mà có kiếm được cái con switch nào mà mượt hơn tuy nhiên thì ờ, với những cái switch cao cấp hơn thì cái tiếng gõ của nó sẽ nghe trầm hơn khá là nhiều và nghe nó hay hơn à, nhưng đối với sinh viên giá rẻ thì như vậy là quá là ok rồi và để sử dụng chiếc bàn phím này thì chúng ta cần một số cái thao tác nhỏ như sau. Ví dụ như là nét N cộng với Q để sử dụng đó là USB 2.4G, giúp USB rời á. Hoặc là chúng ta FN cộng cho E, R và T sẽ là ba cái chế độ Bluetooth. À, Bluetooth 1 là FNE, FNR và FNT sẽ là ba cái cái Bluetooth của em này và để sử dụng thì chúng ta ấn FNE giữ một lúc khi nào nó chớp nhanh như thế này thì chúng ta có thể tìm kiếm được à, và FNI e sẽ là chuyển sang chế độ dùng dây đó, và đây là những cái cơ bản nhất của em này còn nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể đọc cái tờ hướng dẫn ok vậy tổng hợp lại với cái bộ kit giá khoảng tầm hơn 1 triệu cộng với bộ keycap thêm khoảng tầm 500 và thêm bộ switch Switch này thì sẽ gồm có 84 cái thì à, mỗi cái khoảng tầm 5.000 thôi thì chúng ta sẽ có khoảng tầm uh, gần 900 ngàn đi à, 400 ngàn đi thì uh, tổng chi phí của em này giá chưa tới 2 triệu và chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm cực kỳ ngon một chiếc bàn phím custom với đầy đủ ba chế độ rồi cái switch mượt mà đó pin châu cực kỳ với pin 6000 thì các bạn yên tâm dùng 2.4G phải nói là rất là châu mình đang sử dụng một em này và cảm giác như là nó sẽ không bao giờ hết pin nếu chúng ta sử dụng 24G và không bật led còn nếu bật led thì có thể khoảng tầm nửa tháng cho đến ờ, một tuần các bạn thấy sao về cái bộ kit này nếu mà các bạn muốn thì bữa sau mình sẽ build thêm một cái bộ kit khác và với cái switch khác à, kỳ các khác cho các anh em xem nếu mà các bạn có ý kiến gì cứ comment nhé và cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ like share và ủng hộ kênh bóp gear đấy bye bye